các chị nhà đầu tư à, thời gian gần đây thì à, có thị trường à, chứng khoán Việt Nam à, mình rất là khó đánh đúng thị trường à, dao động theo biên sideways à, các cổ phiếu à, các cổ phiếu hầu hết là đi ngang hoặc là chỉnh xuống Đó. tuy nhiên là à, sóng dòng à, sóng dòng thì rất là ít mà tuy nhiên chỉ có một số nhóm ngành mà đặc biệt nó được lợi từ cái cuộc chiến Ukraine và à, tình hình à, vĩ mô chung à, đầu tiên đó là thì à, do cái thông tin bắt bớ đối với một số cá nhân ờ, ở và một số vị với vị chủ tịch của một số công ty ấy, à, ờ, đã được đăng lên báo thì à, hiện tại thì các cái đội lái cổ phiếu rồi hình hầu như là nằm im không có hoạt động mạnh cho nên là các cái dòng cổ phiếu về mid cap hay là penny hầu hết là không có chạy cho nên dòng tiền bây giờ nói chuyện đi sáng cái nhóm cổ phiếu mà blue chip thì à, có nội tại tốt kết quả kinh doanh tốt có ban lãnh đạo tốt đó thì biểu đó là như FPT, FRT hay là MWG đó <clears throat> ngoài ra còn à, một dòng cổ phiếu nữa mà thời gian gần đây á, thấy nó sức mạnh giá nó rất là tốt thể hiện sức mạnh tốt đó là dòng dệt may thì cái dòng dệt may á, thì nó hưởng lợi từ ờ, cái ờ, chính sách xuất khẩu từ ờ, ở, ở, từ Việt Nam sang Mỹ sang châu Âu đó hiện tại thì căng thẳng ở, ở, ở Nga và Ukraine khiến nhà Trung Quốc thì ủng hộ cái các cái biện à, ủng hộ Nga tuy nhiên thì cái việc Trung Quốc mà ủng hộ Nga thì làm phật phật lòng các nước phương Tây và Hoa Kỳ cho nên là uh, dẫn tới là một số các mặt hàng xuất khẩu uh, từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ hoặc uh, các nước Liên minh châu Âu á, thì uh, sẽ gặp khó khăn hơn thì bù vào đó thì các doanh nghiệp uh, dệt may và dệt may và xuất khẩu ở Việt Nam mình thì lại được hưởng lợi thì cái nguồn hàng uh, khi mà người ta giảm nhập khẩu từ Trung Quốc á, thì người ta sẽ uh, tìm kiếm nguồn hàng thay thế thì Việt Nam là một cái đơn vị cung cấp cái cái, cái, cái, cái nguồn hàng dệt may mà xuất khẩu rất là uy tín ở trên thế giới <coughs> giá chất lượng tốt giá giá cả lại rẻ và hợp lý nữa thì à, trong ngòng trong dịch may gần đây thì nổi lên một số cổ phiếu như thế này TNG đây TNG mình view qua một số cổ phiếu và mình sẽ phân tích một một cổ phiếu tiêu biểu um, DNG thì nó đang ở kênh trên đang uh, xuống lên đó. thì uh, cái TNG thì quá trình đi lên của nó thì à, nó cũng dính một số pha điều chỉnh cũng cũng rất là khó chịu thường thì TNG đạp số MA MA 50 thì nó bật lên đây chưa ta chưa đạp tới MA 100 là nó bật lên tuy nhiên có một pha này tôi đã, nó đạp rất nó đánh rất là khó chịu đúng không ạ thì tng uh, ở phía cái phiên chỉnh thứ ba này thì tng có một phiên rút chân rất là đẹp này. rút chân lên đánh nhúng xuống hẳn luôn sau rút chân lên từ 33 mà nhẹ lên 38 5.000 đồng tăng rất là khủng khiếp ấy. đó doanh nghiệp thứ hai ấy, là doanh nghiệp mà máy sông hồng Đây. máy sông hồng là cái nền giá nó đẹp hơn uh, ờ, TNG nó, nhìn đánh nó nó đang kênh trên đang ờ, trend đi lên đó. rất là mạnh mẽ luôn này đi lên mạnh mẽ trong và đến giai đoạn này thì nó điều chỉnh xuống nó điều chỉnh tích lũy lại mở bật cây ở đây đó cái này mua được này cái này mua gia tăng được này nó vượt đỉnh đó máy sông hồng thì ờ, cái kết quả kinh doanh nó cũng tốt cũng khá ấn tượng đấy. hầu hết ờ, các cổ phiếu ờ, cổ phiếu dòng dệt may bây giờ cũng lên giá cũng khá là cao so mặt bằng chung à, tại vì à, tại vì là cái ông cái mấy ông dệt may này thì hầu ít chia tách các bạn để ý mà xem thì các cổ phiếu mà dòng ngân hàng á thì nó đâu đó khoảng 30, 40, 50 hoặc 60 ấy. Tuy nhiên á, tuy nhiên tổng số cổ phiếu của các cổ phiếu dòng ngân hàng á thì ngân ngân hàng thì ngân hàng nào bé nhất cũng trên một tỷ cổ. Trên một tỷ cổ. Mà mỗi phiên giao dịch đâu đó khoảng ừ, ít ít thì 7 8 triệu. Nhiều thì có khi có cả chục triệu cổ. Đó. Thì à, đây. Cái ờ, khối lượng uh, lưu hành của uh, mã chống hồng đâu đó khoảng 50 triệu nhá khoảng 5 50 triệu cổ phiếu thì nó khá là thấp cho nên là nó ít chất tách cho nên thì giá cổ phiếu nó mới cao như vậy thế bây giờ nó nó tăng lên 100 triệu cổ thì, thì giá nó nó chia về nó nó, nó chia lại thì còn có một đó, đâu đó khoảng 50 ngàn một cổ chứ mấy đó. cổ phiếu thứ hai cổ phiếu à, cổ phiếu thứ nữa là cổ phiếu M10 máy 10 may 10 thì nó đang là dạng nền đồng nền tuy nhiên thì cổ phiếu này thành khoản nó rất là thấp thành khoản nó thấp và uh, ít giao dịch đây cái cổ phiếu này thì không không nên đánh nó khó chơi nó đang tí nền nền đồng nền nền này đi lên lại tiếp tục tích lũy tiếp và một cổ phiếu nữa chính là cổ phiếu hòa thọ hòa thọ hòa thọ này thì ờ, mà mình nhớ trụ sở nó không nhầm là ở chỗ ờ, thành phố Đà Nẵng á, thành phố Đà Nẵng thì Hòa Hòa Thọ bây giờ đang là cổ phiếu đi lên này trước đó năm ngoái năm ngoái thì nó giao dịch được cái lượng giao dịch nó khá là kém tuy nhiên là năm nay thì cái thanh khoản nó cải thiện rất là nhiều rồi thanh khoản thanh khoản nó cải thiện rất là nhiều này cái nền đi lên của nó rất là đẹp với cái hướng đi lên của nó rất là đẹp này nền nền lên đi nền tích lũy lên lên lên tiếp đó ờ. và cái cổ, cổ phiếu mà trong cái tuổi cổ phiếu dệt may mà mà TTS xin giới thiệu các bạn mà là cổ phiếu GIL GIL của uh, à, Gilimex <clears throat> thì uh, à, Gilimex là một cái cổ phiếu mà được, à, là một cái công ty thành lập cũng rất là lâu rồi thì, uh, đây là GIL là một uh, là một trong những công ty mà đầu tiên mà lên sàn chứng khoán Việt Nam mình thì à, trụ sở của View thì à, bây giờ nó là chuyển về ở chỗ 334 à, đường Phạm Văn Trị, quận Bình Thạnh thì vị trí của nó thì nằm gần ngay góc giao giữa đường đại lộ Phạm Văn Đồng với đường Phạm Văn Trị á. Đó, cái Phạm Văn Trị thì cái nằm phía bên tay trái thì nó là Bình Thạnh nhưng nằm bên tay phải thì nó là thuộc quận Gò Vấp lên được cái thiết bị em mắc bây giờ là của Taco đó về các bạn bạn nào mà muốn tìm hiểu về thông tin review thì à, các bạn mà đầu tiên là các bạn vào các bạn cà cà phê ép này đúng không ạ thì các bạn à, muốn tìm hiểu chuyên sâu về thông, thông tin review các bạn ấn ấn vào tôi mục tìm cổ phiếu này tìm thông tin review thì nó sẽ ra thôi đây ở cà phê ấy, người ta sẽ có một số cái bản tóm tắt uh, <clears throat> sơ lược về kết quả kinh doanh của view tuy uh, nó tóm tắt về nhưng mà đầy đủ các cái thông tin chính để các bạn theo dõi cổ phiếu này mà không phải mất thời gian tìm quá là lâu để đọc để truy tìm báo cáo tài chính còn nếu tìm chuyên sâu các bạn vào phần vào tại báo cáo tài chính này này nếu mà um, các bạn muốn truy tìm về lịch sử công ty hay gì đó các bạn hãy vào phần cáo bạch cáo bạch và báo cáo tài nguyên đây thì các bạn uh, xem những cái phần cái mới nhất là năm 2020 này. thì mình có ta tải được về được rồi đây thì à, trụ sở của view thì nhìn bên ngoài các bạn sẽ không thấy nó quá nó cái gì đó nó quá là nổi bật tuy nhiên cái cái khuôn viên cái khuôn viên của view thì à, cái khuôn đất của view thì mình đánh giá nó rất là rộng được rồi nha tại vì cái, cái khuôn này à, cái khuôn đất này á, thì nó nó có sẵn từ ngày xưa á, đó là cửa hàng của công ty nên là là là là nó vẫn còn nguyên cái cái cái cái cái cái cái, cái khuôn đất ngày xưa nên cái diện tích nó rộng còn hiện tại bây giờ quận Bình Thạnh ấy, thì cái cái cái mà để kiếm cái cái vị trí mà đất rộng như vậy là rất là hiếm về ngành nghề kinh doanh của Gil thì à, rất là à, về đăng ký kinh doanh của ngành nghề của Gil thì rất là, là nhiều ngành nghề nha à, có may mặc này rồi xây dựng này rồi cả bất động sản nữa mình có chụp một file đây đây xây dựng nhà ở này xây dựng à, nhà không để ở này may mặc sản xuất hàng dệt và thiết bị chiếu sáng này rất là nhiều rồi à, buôn bán vải buôn bán vải buôn bán à, các cái thiết bị dụng cụ y tế nha khoa gì đó nó rất là nhiều xin được các bạn nhà mình mình, mình, mình nhấn hay là những ngành nghề mà đăng ký kinh doanh ờ, của View thì ờ, tuy nhiên uh, cái ngành nghề kinh doanh chính của View uh, là dệt may dệt may và xuất khẩu thì hiện tại thì View View uh, đa, đang là cái đối tác mà xuất khẩu hàng sang Mỹ này đây là các cái ờ, thông tin về cái cái, cái quá trình của View này các bạn này liên tục liên tục uh, chia cổ tức rồi là nâng bốn điều lệ để đáp ứng cái nhu cầu kinh doanh mở rộng của công ty tại vì ờ, công ty làm càng ngày càng lớn cho nên là cái nhu cầu mở rộng quy mô để tăng xây thêm nhà xưởng rồi mở rộng cái liên kết thành lập công ty mới đó nó rất là nhiều đây xây cao ốc này rồi xây uh, đó. hợp tác với công ty rồi góp vốn thành lập này rồi tăng vốn điều lệ này đó đây chúng ta quay lại cái phần chính ờ, của thông tin ờ, của view ấy. sẽ phân tích ờ, các cái thông tin nội tại và cơ bản của view nha thì uh, đầu tiên là về cái kết quả kinh doanh hàng năm của view á thì các bạn nhìn vào doanh thu này doanh thu thì tăng đều qua từng năm doanh thu năm 2018 thì là uh, à, 2 tỷ ở uh, 2.000 tỷ thì năm 2019 thì là 2.500 đến năm 2020 là 3.400 này đến năm 2021 thì là 4.100 đúng không ạ rồi giá vốn giá vốn thì nó cũng tăng tuy nhiên cái này mình nghĩ nó nó một phần là liên quan đến cái cái cái cái, cái một phần là do cái chi phí tức là hàng hàng năm như các bạn bán thì các bạn thấy một cái mặt, bằng bán hàng đi thì hàng năm nó đều có tăng giá tăng giá thuê mặt bằng chẳng hạn thường thường là như vậy rồi là cái chi phí thì như năm nay xăng giá xăng dầu nó khác thì năm sau giá xăng dầu nó khác cái chi phí bán nó phải đổi lên một, một phần nữa rồi đây còn một cái uh, cái lợi nhuận tài chính này là, là thì nó là âm mình theo mình thì nó không có gì là xấu cả tại vì với một trải nghiệp mà nó chuyên về may mặc thì cái nó không nên đầu tư ngoài ngành quá nhiều nếu mà cái đầu đầu tư ngoài ngành mà các bạn không quản lý không tốt thì nó sẽ ờ, làm ảnh hưởng đến cái cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của Guild của của, của doanh nghiệp á đây cái phần lợi nhuận này. tổng lợi nhuận đúc thế là như thế này đây là 206 à, đúng rồi 206 tỷ 210 này liên tục tăng này. 433 tỷ lợi nhuận sau thuế cũng tương ứng như vậy đấy rồi đây các bạn muốn bán muốn xem đầy đủ thì ấn vào đây đó nó phải ra các bạn báo cáo mà đầy đủ nha các bạn cái phần biểu đồ này thì các bạn nhìn thì các bạn sẽ nhìn nó dễ hiểu hơn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này nó liên tục tăng đó lợi nhuận khác rồi lợi nhuận sau thuế qua cái cái cái quan trọng nhất của công ty kinh hoặc một cái đối đối một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ấy, thì chính là lợi nhuận sau thuế lợi nhuận ừ, sau thuế thì nó mới là thực, thực tiền cái thực tiền mà có trong túi của doanh nghiệp ấy thì đối với, đối với một doanh nghiệp tiền mặt nó chính là mạch máu mạch máu trong mỗi con người giống như mạch máu trong con người chúng ta vậy đó nếu mà một doanh nghiệp mà ờ, cái cái cái cái, cái, cái lợi nhuận hoặc cái tiền mặt nó không có thì nó là rất là nguy hiểm đúng không ạ đây lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp này đó nó liên tục tăng đều này năm 2020 à, năm 2021 thì là 330 uh, 330 tỷ lợi nhuận của sau thuế công ty mẹ nó cũng uh, cũng gần tương ứng như vậy này à, rồi đây là các bạn cần đối tới kế toán của view đây tài sản ngắn hạn này liên tục tăng thì tài sản của view á, thì à, nó là về doanh nghiệp về thuần à, về may mặc á, cho nên cái chi phí về tài sản à, à, tài sản cố định nó khá là nhiều á, các bạn tại vì máy móc này rồi à, tiền mua nguyên vật liệu này đúng không ạ rất là nhiều á này tài sản dài hạn này đó thì à, những cái tài sản dài hạn này á, thì bao gồm nhà xưởng máy móc nhà xưởng máy móc ấy, thì các bạn nếu mà cái tài sản giảm tăng thì đồng nghĩa là doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô của doanh nghiệp giống như à, năm nay à, ờ, xây cái mua mảnh đất này rồi xây thêm cái nhà rồi năm sau mua thêm mảnh đất xây cái nhà xưởng nữa đó kiểu kiểu vậy thì dần dần dần để tích tụ lại cái tài sản nhà nó càng ngày càng ngày càng nhiều đó đã sẵn dưỡng giang đã sẵn cô đo, uh, cô uh, đầu tư tài ờ, sản cố định này đây tổng cộng tài sản này. nợ là phải trả này thì um, cái nợ phải trả của Gil thì nó là đây là 1.134 tỷ năm hai có đến năm 2021 thì nó là 2.155 tỷ đó thì uh, thì cái cái đặc trưng của của cái cái cái cái cái doanh nghiệp xuất khẩu cái doanh nghiệp dệt may xuất khẩu á, thì nó thể gối đầu liên tục á. nó thể gối đầu liên tục tức là nó lấy hàng về nó lại nó nó tạo một thành một cái thành một cái vòng tròn đấy cho nên là các sản phẩm của nó thể gối đầu liên tục cho nên là phần à, nợ phải trả nó phải tăng lên tuy nhiên thì nó vẫn nằm trong cái kiểm soát của bán lãnh đạo công ty đó rồi lưu chuyển tiền tệ này. đây các bạn lưu chuyển tiền tệ này các bạn rất là quan trọng đối với một doanh nghiệp các bạn à, tìm hiểu doanh nghiệp thì hãy nhớ tìm hiểu kỹ ở cái phần này đó nhớ nha tìm hiểu kỹ rồi quay lại cái phần à, đây rồi EPS đây, thu nhập trên một cổ phiếu các chỉ số tài chính này nhìn rất là ok và và khi mà soi vào doanh nghiệp đó, thì các bạn hãy nhớ soi về các cái mà lịch sử mà làm ăn của doanh nghiệp đã cổ tức này đó các nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là bên Gil thì nó là một doanh nghiệp mà là tăng trưởng bền vững từ năm 2019 đến nay nó liên tục trả cổ tức bằng tiền bằng tiền bằng tiền bằng tiền các nhìn này các bạn nhìn này bằng tiền bằng tiền bằng tiền bằng tiền đây năm 2019 là, là trả 20 phần trăm năm 2010 thì trả 15 phần trăm 2011 thì trả 22 phần 24 à, phần trăm ở đâu là 36 phần trăm thêm 12 phần à, thêm 11 phần trăm là 40 à, 52 à, phần trăm wow, nhiều nhỉ 20 phần trăm cộng phát hành cán bộ nhân viên này năm 2013 14 này rồi 15 này à, 16 17 18 19 rồi 20 21 thì tuy các bạn nhìn vào đây thì thấy năm nào nó thả đều đặn á tuy tuy là có thể là có năm có năm thì thì tả nhiều có năm thì tả à, vừa vừa nhưng mà rất là đều nha các bạn nhìn đấy năm 2015 là tả 100 phần trăm là tiền mặt tức là 100 phần trăm đâu đó khoảng 10 ngàn một cổ 10 ngàn một cổ là không ít đâu các bạn ạ là không phải là 2015 nếu mà nhìn về đồ ở đây thì là 11 tháng 6 2015 đây chúng ta sẽ tìm đến năm 2015 của nó nhé coi thì giá nó bao nhiêu nó trả 10 ngàn một củ đây thì giá nó có 7 ngàn à nếu có 7 thì giá nó có 7 ngàn nó trả 10 ngàn một củ có khủng khiếp không bạn mua một bạn chẳng bán được thêm một bạn mua một ờ, gói hàng mà nó khuyến mại thêm ờ, bạn mua một công ty mà nó khuyến mại cho bạn thêm công ty được các bạn có mua không nên mua chứ rồi đây là năm 2029 2020 đây thì thì theo mình mình đánh giá Gil thì là một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững nội tại tốt và cái ban lãnh đạo rất là tốt Đây. và khi đi vào các cái cái cái, cái ờ, cà phê ép thì các bạn nhìn thấy một số tin tức mà nó thì hiển thị lên ở đây chính là cái mà tin tức mà các cái doanh nghiệp mà thông tin liên quan nó đưa đến nó đưa uh, liên quan đến mà cổ phiếu ghi cổ phiếu của các các bạn tìm kiếm ở đây đây này ông Thạ Bàn Tàu, tức là ông chủ tịch hội đồng quản trị thì mua thêm 60.000 cổ phiếu. Ông Việt Cường, thành viên hội đồng quản trị mua 1 triệu cổ phiếu. Đúng không ạ? Cái ban lãnh đạo liên tục mua vào, liên tục mua vào. Tức là là sao? Tại vì người ta uh, làm trong đó, người ta nắm bắt được những doanh nghiệp tốt hơn. Thì có cái đồng tiền nhàn rỗi nào người ta sẽ mua lại doanh nghiệp. Người ta tiếp tục mà ờ, thu gom thêm cổ phiếu của công ty để tăng cái vốn sở hữu của người ta lên mà. Đúng không ạ? Đúng không ạ? thì những doanh nghiệp mà tốt thì các bạn mới mua chứ các bạn thấy doanh các bạn làm doanh nghiệp đồng mình thấy doanh nghiệp xấu thì ai mua đúng không rồi ngoài ra thì Gil còn đầu tư thêm à, khu công nghiệp mà của chính riêng mình ở khu công nghiệp của Gildimex ở dưới Đồng Nai này. các bạn các bạn Google tìm bấm chữ ba chữ g lượt là thấy à Polymex New Building này New này Rồi nhầm rồi, mình nhầm rồi Đây Sáu con phòng Gillimax Building này Rồi à, thành lập phát triển ờ, nhà máy sản xuất tại miền Trung này góp vốn xây dựng sản ờ, xuất chiếu sáng Bình Dương này xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp tiểu ờ, thu công nghiệp Hắc Chích khu phố Tràng Cát phường Hắc Chích thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu à, Bà Rịa Vũng Tàu chúng là đồng nai đồng nai nha nhà máy may này đấy từ năm 2018 đến nay cơ mà đây liên tục tà trở thành cổ đồng chiến lược sở hữu 25% à, công ty may gia định này đó thì à, bên công ty Gil thì nó là công ty liên tục à, M&A hoặc là góp vốn à, hoặc là mua lại cổ phần của các cái doanh nghiệp cùng ngành thì mình đánh giá như vậy thì nó đi vào chuyên sâu hơn chứ không có đầu tư không có lan man là bất động sản ví như đang làm dệt may quay qua làm xây nhà bán hoặc là làm tài chính gì đó, đó nó không nó nó nó chuyên nó chuyên nó chuyên môn hóa hơn đây thì công ty ờ, một thành viên dịch vụ bất động à, một thành viên bất động sản này mình đây là cái công ty nó lập ra thì để nó thực hiện các công trình của nó này kho vận đây là các công ty con và các công ty liên kết của nó công ty liên kết này công ty con tất cả đây là những công ty con của nó đây là đây là cái chiến lược phát triển trung và dài hạn của may giám đốc họ Bàn tàu này cái toán trưởng phạm nguyễn thị minh hiếu đó các bạn vào đây các bạn hãy tìm hiểu thông tin chi tiết về doanh nghiệp đó Đấy. yêu thì à, đối trong dòng trong dòng mà dòng trong cái dòng mà dệt may ấy, thì mình đánh giá nó là công một cái cổ phiếu mà tiềm năng nhất trong cái dòng này bên cạnh may sâu hồng ừ. cảm ơn à, cảm ơn các bạn đã à, lắng nghe video này của mình thì nếu các bạn thấy video này mình và chia sẻ hữu ích các bạn thấy hay thì uh, cho mình một subscribe một like một chia sẻ video này đến những người mà uh, cần cần những kiến thức như vậy đối với những người mà còn thiếu sót kiến thức uh, nếu các bạn uh, muốn chuyển cây uh, chuyển tài khoản về VPS thì liên hệ với mình có số điện thoại mình có để để số điện thoại ở phần mô tả và hoặc là chuyển ID về bên VPN đến nhóm mình quản lý thì cũng liên hệ với mình đấy sắp tới mình đang à, bên à, công ty mình đang tuyển thêm à, nhân viên môi giới thì các bạn nào muốn đang muốn làm nhân viên công ty chứng khoán PPS hoặc làm cộng tác viên thì liên hệ với mình để được training đào tạo và vào làm